mùi quảng bia là đang cân tem các bạn ạ đầu đàn nha anh em con này đấu quá là hấp dẫn các con khác không dám hót trừ nó đán zin đét nha anh em chuẩn đầu đán luôn đấy đúng rồi qua đây chơi chơi luôn đấy đá luôn lên một tí nữa nào con này khốn đấy nhỉ chuẩn đấu đá nha anh em trời đấy thế này là tuyệt vời này đánh đi lên một tí nữa thôi cố lên một tí nữa thôi bây rồi con này bướng thật Sóng tuyệt vời, tuyệt vời Tuyệt vời quá Ui, con mái ché anh em con mái ché anh em nhá Chim rừng Lạng Sơn con mái rất hay ché Ôi rồi tuyệt vời Quá là tuyệt vời Đầu đàn đã về đội sau này cả đàn như vỡ tổ luôn là mình đang bẫy ở một nơi rất là sâu đấy toàn là đồi núi nha anh em toàn là đồi núi bốn bên đều là đồi núi hết luôn đấy. đầu đàn đã về đội cực kỳ hay và tuyệt vời